Chào bạn nếu bạn đang kinh doanh, bạn ăn và đầu mục trên các app bán hàng và hoạt động bán hàng ở trên các app bán hàng vẫn không thực sự hiệu quả bởi vấn đề sau đây. Nhất là do các bạn phải chiết khấu khoảng phần trăm khá là lớn với các app bán hàng cho nên lợi nhuận của các bạn không không còn được nhiều. thứ hai là do lợi nhuận của bạn không còn được nhiều cho nên là cái khả năng về marketing bán hàng liên tục trên các app bán hàng không có cho nên là rất là khó để có thể ra đơn. thứ ba đó là do trên app rất là nhiều các shop bán hàng đều sát các sản phẩm đó cho nên là cái cạnh tranh nó rất là cao và từ đó khiến cho hoạt động bán hàng cũng kém đi và cái thứ tư là do bạn chịu cách để đóng gói sản phẩm của mình tạo ra những sản phẩm đặc biệt để có thể bán hàng được trên app và cái thứ năm là do bạn không biết cách xây dựng giá tốt nhất để có thể bán hàng được ở trên cái app của mình và rất là nhiều những lý do khác khiến cho cái hoạt động kinh doanh của bạn ở trên app là vẫn không thực sự hiệu quả và nếu bạn thực sự quan tâm đến những cái giải pháp bán hàng ở trên các cái app thì bạn có thể follow theo Minh Nguyễn bằng cách là nhấn đăng ký hoặc là nút tìm hiểu thêm và bạn có thể để lại thông tin của mình ở phía dưới phần bình luận ngay mình sẽ phản hồi lại bạn rất vui khi được chia sẻ những kinh nghiệm của mình với bạn và trong video này thì mình sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo của mình